không có cần phải chỉnh gì nhiều hết á nó chỉ có những cái thông số sau đây thôi thứ nhất cái phần này cố định khỏi quan tâm phần này không có chỉnh chiếc gì trơn vô đặt đặt cái chân thôi phần thứ hai là tạ gắn vô đây gắn vô đây gắn vô đây ở cái máy này nó nặng lắm nên các bạn tháo hết bên bằng trường bên nó cũng không sao nên gắn tạ nặng cho nó đẹp tạ 20 kg bên gắn tạ 10 cũng được mà nó không đẹp được đẹp lắm những cái vị trí này là vị trí à, để tạ các bạn có thể lấy trên đây bạn bỏ trên đây cũng được nhưng mà không nên làm như vậy để cho đẹp lấy tạ chỗ khác bỏ vô nha rồi có một điều anh gì không thích là sao mặc áo bà lỗ không lót khăn quất luôn là quất đây nè đứng như nè là, là không thích nha đông lai không được thứ nhất là chấn thương vai chấn thương da nhiễm trùng da đồ các kiểu sida đồ đó như vậy mới là thích lấy khăn lót vô khăn nào cũng được hết đó đó vậy là thích like còn bây giờ vị trí để chân tùy vào cái kích thước cao thấp để sao cũng được cứ để tự nhiên thôi no problem mỗi vị trí để chân sẽ có một cái cách cảm nhận cơ chân khác nhau để chân vị trí để nào cũng đúng hết á cái này điều thiết kế rất là chắc chắn hình vòm đặc trưng của dòng máy Pro Performance nó rất khác so với những cái máy Hexwatt khác trên thị trường để miếng nhôm bóng dánh rồi cái điều quan trọng khi bạn đẩy lên thì nó sẽ có ba vị trí chốt một hai ba Vị trí 1 dành cho người cao, vị trí 2 dành cho người vừa, vị trí 3 dành cho người thấp. Con gái thường thường là 2 với 3. Thì ba vị trí này để để, để là ba vị trí chốt cái tạ này thôi. Còn cái vị trí an toàn nằm ở dưới đây. Tức là khi mà bạn tập luyện mà bạn quên bạn quên thả vô một trong ba vị trí này thì nó sẽ rớt xuống vị trí an toàn cái này là là là minh họa thôi chứ thực tế nó cũng khó rất khó xảy ra tại vì cái cách thiết kế an toàn của dòng máy Performance Plus này nó rất là tốt bây giờ cách lên tạ hai tay cầm vô vậy nè lên không được nha không được nha mà nó là cái chốt an toàn nó đang bị khóa khi bạn dùng hai chân bạn đạp lên bụp hai tay ép vô giữ luôn hí nó chuẩn lai ngang rồi bạn giữ cái hai cái tay này trong suốt quá trình tập luyện không có buông ra bạn buông ra là bạn khóa chốt an toàn bạn buông ra là lập tức á khi bạn buông ra lập tức á, là nó nó sẽ được chốt lại tại cái vị trí gần nhất của nó ví dụ bạn đang đây bạn buông ra nó nó sẽ chốt ở đây nó còn đây buông ra chốt ở đây đây là vị trí cuối cùng còn có vị trí an toàn nữa giả sử như bạn bạn tập luyện trong lúc đó bạn mệt quá bạn buông tạ bạn thả cái kiểu gì đó không biết bạn không có an toàn ăn tiết trong khỉ khô gì cả thì tự máy nó lo đúng không tới đây nè tới đây nè nó sẽ có vị trí chốt an toàn cuối cùng nằm ở đây là cái vị trí bảo hiểm rồi một cái cuối cùng là chốt tạ ngay đây có cần hay không cần trên lý thuyết là bạn vẫn cần phải khóa tạ ở đây để cho tạ nó không rớt nhưng mà ở cái máy này á, nó rất là ổn định nên không cần chốt cũng được chốt cũng được tất nhiên mình chỉ các bạn thì phải làm bài bản chốt vào cho vào đơn giản vậy thôi còn là người văn minh khi tập tạ tập xong tháo tạ đi anh di lai cộng điểm để như vậy mấy nhọn gái nó ghét cực kỳ luôn có thẳng tập full cây xong bỏ đi luôn mấy em ai don't like tháo ra trả lại đó mình đã tập máy của Mỹ đế đó thì mình phải có sự văn minh của người Mỹ bạn đi qua mỹ mà tập tạ bạn không tháo đâu nó nhìn bạn như sinh vật lạ vậy đó nhớ tháo này tháo đều hai bên luôn nha em rồi cảm ơn các em theo dõi clip Everything that we've been through has made us strong You won't believe we've had our grey But somewhere there's a light inside of us It shows the way Not looking for no, no, no Heaven or gold, cause I got you I got you, don't wanna show Show us off, but you're my all All that I need, trying to sugar cold But I'm flying so high I don't even know if I'm coming down You rock my boat when you hold me so tight The world just disappears in front of my eyes I'm telling you why hey!